trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mở một project Android Studio à, trước hết là chúng ta sẽ hướng dẫn mở một project thứ hai là giới thiệu cấu trúc ruột code của một project Android bao gồm Java file code và XML là frontend là những cái giao diện design thứ ba là um, giới thiệu các bạn về phần main fast như là gì và những cái file value và file string visual và file gradle là những file thư viện à, đây là những cái bao gồm những cái cấu trúc của một cái um, project application của Android Studio rồi trước hết à, chúng ta mở Android lên thì um, chúng ta sẽ vào trong phần open một cái số code Ờ, đối với uh, các bạn bắt đầu học từ uh, cái căn bản lên thì, thì các bạn cần phải mở một cái new Android Studio, uh, Studio Project nhưng mà trong cái uh, khóa học mang tên là đi theo con đường tắt này thì chúng ta thường thường chúng ta mở và uh, open những project và chúng ta sẽ thay đổi nó các bạn chọn phần open thì uh, các bạn nhấp chọn vào cái đường dẫn uh, của thư viện sụt cốt uh, uh, mình sẽ uh, à, demo cho các bạn về phần um, cái music player offline app ha. và chọn open thì nó sẽ lock cái um, chuột code lên ok các bạn chờ một chút rồi à, đặc biệt khi mình open mở một cái số code thì à, nó sẽ bao trong phần view output này thì nếu mà success uh, thành công complex thành công thì ok mình sẽ tiếp tục nhưng cũng có trường hợp những cái số app uh, không chưa tương thích bây giờ cái um, android các bạn cài đặt lên và chưa có những cái thư viện thì nó sẽ bảo ở trong cái phần uh, à, bên bên phần bên này à, có những cái link thì các bạn cần phải kích vào và download về à, hoặc là các bạn à, search cái cái issue gọi là những cái kết quả đó các bạn lên trên Google à, để mà search cái cách giải quyết rồi sau khi mở cái Android Studio lên thì à, đây là một cái giao diện chính à, trong phần này Android thì à, các bạn bật project thì đây là kỳ dạng là một cái folder project mà thôi à, đối với các bạn làm việc thì các bạn nên ờ, chọn cái option là Android thì um, trong phần Android này thì nó gồm có app thì các bạn tích thằng này ra thì uh, nó sẽ có những cái phần này trước hết là phần main file main file đây là một cái file XML và file này chỉ có một file thôi file này là khai báo của tất cả những cái thư viện tất cả những cái filter những cái chức năng của app nằm ở đây à, chức năng của những cái app à, kèm theo những cái activity à, activity là những cái giao diện và những cái filter trong cái app đó ok phần à, Java thì à, trong cái phần à, Java này là gì phần Java này là chứa tất cả những cái số code à, những cái core những cái cái um, chức năng chính à, được lập trình ra thì à, thông thường à, để các bạn viết nên một cái app như thế này thì mất tầm um, mất tầm à, phải ba bốn tháng à, những app lớn hơn phải sáu đến một năm nhưng mà à, hiện tại thì chúng ta sẽ đi theo cái tư duy đó là chúng ta đi mua những cái chuột code những cái tận dụng những chuột code và chúng ta sẽ modify lại ha thì về phần Java này thì mình cũng không thay đổi gì nhiều bởi vì kỳ ờ, core kỳ ờ, filter những cái chức năng chính uh, lập trình những cái lập trình viên là lập trình lên cho mình rồi uh, cái quan trọng nhất mình đi theo con đường này thì chúng ta sẽ um, re, reskin là thay đổi những cái giao diện chính là mà thôi um, đây là phần Java thì uh, trong phần Java này mình sẽ kích vào từng folder thì folder này là tương tự những cái package sau này chúng ta sẽ thay đổi như thế nào thì uh, ta sẽ học là phần à, video tiếp theo uh, tiếp theo đến phần rest uh, trong phần rest này thì um, các bạn lưu ý cho mình là những cái folder những cái thành phần này thứ nhất là layout layout là chứa tất cả những cái activity những cái giao diện cái front end um, của một cái app đó ví dụ như activity main à, và các bạn chọn cái phần là code test thì hay là cái à, giao diện ha thì mình sẽ thay đổi à, trong phần này nhiều như thay đổi um, test thay đổi color và ờ, thay đổi đổi à, cái, um, à, cái giao diện bên bên ờ, bên ngoài này đó icon ừ, đây là cái màn hình chuẩn bị lót vào ha và trong phần này là sẽ có fragment music đây đây là cái phần um, player để chúng ta sẽ bấm play cái nút như này để mà bật nhạc lên đó đây là chúng ta sẽ thấy rõ về cái giao diện bên ngoài của một app như thế nào là phần layout ha. Uh, ờ, fragment set, setting đó, trong phần setting này thì mình sẽ demo cho bạn về cái app này từ đầu đến cuối là bạn sẽ theo dõi Ờ, build như thế nào uh, thứ hai nó là phần ờ, value value ở color ừ, trong cái phần color này thì sẽ có tất cả những cái mạng màu của tất cả những element những cái thành phần đó để chúng ta thay đổi ha um, value thì uh, font uh, tất cả những cái font sẽ khai báo những cái font là chúng ta đang sử dụng trong app là font gì ha trong phần này thứ ba tiếp theo là phần string phần string là, chúng ta sẽ thay đổi tất cả những cái uh, tiêu đề mình sẽ nằm ở trong phần này ví dụ như chữ about này thì mình sẽ thay đổi là chữ about us ha chẳng hạn như vậy ờ, ví dụ như là about us ha đó mình sẽ thay đổi uh, cái này ok um, đó um, thì nó gồm có bao gồm những phần này Java online Java uh, REST các bạn uh, chú ý đến phần layout phần uh, value thì các bạn lưu ý cái phần đó là color font và string thì sau này chúng ta sẽ thay đổi những cái này nhiều cho nên chúng ta cần phải trước hết cần phải biết đến từng thành phần này làm quen với nó um, tiếp theo là cái phần là draw, drawable trong phần apple này là chữa tất cả những cái icon à, những cái image những cái um, icon chi tiết nhỏ này những icon này thì chúng ta sẽ thay đổi ở trong phần này đó, uhm. đó những icon này ha ok những icon này hàng um, gồm có hai loại một loại là png đó, chúng ta sẽ design bằng png thứ hai loại HTML e- là cái icon làm bằng code luôn thì chúng ta chỉ cần thay đổi thông số này thôi ok à, trong phần này thì nằm ở đâu thì nó nằm ở trong cái ờ, cái cái cái file rồi ha. ví dụ như trong phần này à, mình sẽ mở nó ra ở trong cái folder uhm, file pass đây nó nằm ở trong phần này ha đây đó nằm ở đây ha à, thì chúng ta thay đổi ở đây ừ, thì uh, trong cái phần app thì là thay đổi theo ví dụ sau này mình thay đổi cái này thì trong thằng này là sẽ thay đổi theo ha ok đến phần tiếp theo là phần uh, ờ, grader uh, grader trong phần grader này thì uh, đây là những thông tin của những cái thư viện uh, uh, log vào các bạn mở ra các bạn sẽ biết được là trong cái app này là sẽ import tất cả những thư viện gì à, những cái SDK um, của Xmode uh, ờ, và những cái những cái thư viện uh, ờ, pha vân vân còn rất là nhiều thư viện add vào đây thì các bạn xem đây và cũng có thay đổi một đôi chút ha uh, và khi mình up, đầy, uh, khi mình build app thì uh, chúng ta sẽ thay đổi những cái version code này thay đổi những cái um, uh, à, SDK version code này ha. và version name này chúng ta cần thay đổi cái hai thông số này là nhiều đó rồi à, đây là một cái um, video để giới thiệu à, tổng quan sơ co các bạn hiểu về được là tất cả những cấu trúc của một Android một cái app như thế nào và chúng ta à, bước tiếp theo là chúng ta thay đổi những cái gì để tạo ra một cái app của riêng mình ha rồi ok Что?